Ok thì hôm nay Cường à, xin chào tên em đã đến với à, kênh cơ sở của Cường Phát Lộc thì à, nói tới về cái bộ môn tài xỉu á, thì có rất nhiều thứ để mà chơi anh em nhé đó thì hôm nay Cường giới thiệu tới anh em đó là dòng cái máy soi đó máy soi này là máy soi xuyên nắp tài xỉu đó xuyên nắp tài xỉu là ừ, có nghĩa là bây giờ nó sẽ vào một ứng vào cái máy đó cái máy này là máy hot nhất bên Cường nha 2020 thật sự luôn máy này là anh em vào sòng anh em soi được bất cứ cái nắp nào đó nhưng mà nắp đỏ nắp đen đó nhưng mà anh em muốn biết chơi như thế nào á thì anh em à, liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được à, gặp Cường hoặc là anh em nhớ đăng ký kênh để mà theo dõi những cái sản phẩm mới nhất bên Cường thì bây giờ mình sẽ test luôn qua những cái à, bộ tài xỉu ở đây có nghĩa là anh em sợ lòn nắp này kia hột thì mình sẽ test luôn thứ nhất là test qua 500 thứ hai là test qua nước muối nha anh em cái thứ ba là test qua đèn đó thì bây giờ mình sẽ test qua 500 trước và test dĩa luôn nha anh em đó không hít nha 500 không hít nè đây điện thoại này bị dính rồi đây mình sẽ bỏ các hộp vào đây đây không hít nha anh em nhìn đó nha hoàn toàn không hít nha đây cục 500 rõ ràng nha anh em đó hoàn toàn sang chánh không hít nha nắp cũng vậy đó mình thả nắp rơi tự do luôn nha đó không hít nha anh em nắp đây cũng vậy hoàn toàn không hít nha đó thứ nhất là mình đã thử qua 500 rồi thứ hai mình sẽ thử qua đèn đây mình sẽ để đèn đây thử qua ba hộp này nha anh em thử qua đèn cho anh em xem luôn anh em thấy trong không đó hộp thứ hai trong không ạ đó hộp thứ ba rồi ok không anh em rồi cái quan trọng nhất là cái nước muối đó làm sao đó bây giờ thử nước muối nha nếu như nó nổi là hột không tan còn nếu như nó chìm là hột có tan anh em thấy nó đang nổi không đó thì bây giờ mình sẽ dớt ra bà lâu và test qua cái máy soi xuyên nắp tài xỉu đó mới nhất 2020 luôn nha anh em máy soi này có thể là ẩn luôn tất cả các camera đó báo từ nhà đến trường luôn có nghĩa là quýnh xa 1.000 km anh em có thể từ cầm cái máy này đi từ bắc vào nam anh em đánh được nha không cần anh không cần là phải uh, như thế nào hết anh em báo qua một cái tai nghe siêu nhỏ thì muốn biết như thế nào á thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0898 5 43111 để được gặp Cường tư vấn và chỉ cho anh em rồi bây giờ mình sẽ bật cái máy lên và sẽ bỏ nắp vào và test cho anh em xem luôn đó mình sẽ mở ờ, camera lên đó cho anh em xem nha đó hiện tại bây giờ máy đang hoạt động nha anh em mình sẽ cho nắp vào nè đây tay của mình đây anh em thấy chưa rồi mình sẽ bỏ những cái hạt này ra cho anh em dễ nhìn đó anh em xem nè thì hiện tại bây giờ mình đang soi nắp nha anh em thấy cái gì không ạ đó mình giờ mình lắc lên nha đồ phân giải nó anh em thấy chưa thấy cái lục cho anh em ạ à. à, cây ngủ chứ đây cây ngủ này cách xa tầm 2 mét qua đầu nha anh em mình khẳng định với anh em hai mét cái đầu vợ ngủ nè đúng không ạ? ngủ tứ nha ngủ tứ nhị tài chén thứ hai cây này cái cây ngũ nha anh em ngũ nhị ngũ nhị tứ nói chung là ngũ nhị tứ tứ hoặc là ngũ nhị nhất gì đó nói chung là ngũ nhị có ngũ nhị nha anh em ngũ nhị tứ nha tiếp tục cây thứ ba cực kỳ nét luôn nha anh em anh em nhìn nha mình sẽ soi à, lấy nét lại cho anh em để mình vô cái điện thoại nó hơi mờ đó chén này quýnh chén à, này là quýnh à, xỉu nha anh em anh em thấy chưa ngủ ngủ tam nhị dở nè tay mình đây nha anh em ngủ tam nhị nha mình đang soi nè anh em thấy tay mình đang soi chưa tay mình nè đó ngủ tam nhị xỉu nha đúng không ạ à? anh em mình sẽ lấy nét lại nè ngủ tam nhị xỉu nè tại vì qua điện thoại nó hơi mờ anh em thật sự qua điện thoại nó hơi mờ nói chung là máy bao chuẩn cho anh em luôn bao nét luôn cái này có ngủ nè anh em ngũ tam ngũ tam nhất nha anh em anh em nhìn nha cái ngũ nè chấm hình cái ngũ rất là rõ ràng nha tại vì lấy nét nó hơi bị bị bị, bị cái điện thoại này thật sự lấy nét nó hơi bị mờ nha anh em anh em thông cảm cho cái tại vì quay video mà đó dở nè đúng không ạ à? xỉu nha anh em cực kỳ chuẩn luôn thấy ba con luôn mình sẽ test qua cái nắp đen luôn cho anh em nha soi được luôn cái nắp đen 3D nha anh em anh em nhìn nha trong này sẽ có ngủ nè anh em ngũ nhị ngũ nhị tứ hay là ngũ nhị uh, nhất gì đó nói chung là ngũ nhị đó thì bây giờ mình sẽ quấn ngũ nhị nha Quấn theo mặt nha anh em ngũ nhị tứ tài nè anh em đó mình nói đâu có sai đúng không em bỏ cái nắp tay nè tay mình nè anh em nhìn nè đang soi nắp nè đó anh em thấy không ạ nắp nè trong luôn đó anh em thấy không cái nắp đen mà mình soi qua trong luôn nha anh em đó anh em nhìn nè đó mình soi trong luôn nha đó máy soi cực kỳ nét luôn nét căng đét luôn nha anh em đó cái này mình khẳng định với em quýnh tài anh em 100% quýnh tài nha anh em đó anh em nhìn thêm camera thấy cây cây lục chưa anh em ạ à? lục nhị tứ đàng hoàng nha anh em đó nhìn nè đó mình lấy nét cho anh em xem nha đó thấy không dở nè tay mình nè dở nè đúng không à? tài nha đó thì anh em xem video á thì uh, thấy đó thì cường khẳng định với anh em là có nghĩa là không phải là em cầm cái máy như thế này mà anh em vào soi mà để camera vậy đâu nó thật sự là ẩn 100% tại vì giờ không có máy kết nối video nó hạn chế nha anh em nó không có liều lượng dài á mình sẽ không làm ờ, hết được cái một cái video được thì anh em xem nó thì nhờ nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho cường liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn và chỉ thêm nhiều cho anh em đó chỉ tận tình hơn còn bây giờ thì làm video thì cường sẽ nói sơ về như thế thôi sơ qua bộ máy thế thì anh em thấy đó chứng thực đó thì anh em cứ liên hệ đi và lên cơ sở cường đó để được thấy được nhà test được cái máy này nha anh em rồi xin chào anh em hẹn anh em cái năm 2020 này thành công hơn đó thì anh em nhớ gọi số điện thoại nha anh em liên hệ số điện thoại nha và đăng ký kênh ủng hộ cho mình đó để mình có cái động lực làm những cái video mới nhất nha anh em xin chào anh em nha